Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón trùm tai xinh xắn như thế này Để tạo điểm nhấn cho cái phần thân nón thì trên thân nón mình có móc các cái họa tiết hạt bắp cho phần thân nón của mình nó được nổi và có điểm nhấn hơn ha và cũng có trang trí thêm hai cái tay tạo hoành dáng tay cừu nè mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size hoặc là đổi màu áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông của 125 gram sợi len của mình là mát ép và chữ đỏ hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau ha đối với sợi len này độ dày của nó tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và kim móc ở đây mình sử dụng là kim 3.5 mm những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh nè độ dày của đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 giúp cho mũi móc của mình nó được mềm mại hơn ha ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len và kim khâu len để khâu tay lại thôi ha bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật chất len và kim móc khác nhau ha cho nên các bạn sẽ sử dụng cho mình số đo để mình móc nè trên màn hình mình đang hiển thị cho các bạn là cái độ tuổi và cái số đo của vòng đầu ha thì đầu tiên các bạn cần xác định cho mình cái số đo vòng đầu của tuổi mà các bạn cần móc trước sau đó ta sẽ lấy số đo vòng đầu trừ cho 5 đến 7 cm thì 5 đến 7 cm tức là cái khoảng cách giữa hai cái điểm mà mình có đánh dấu trên màn hình nè các bạn muốn cho nó gần hoặc là xa thì các bạn sẽ trừ cho mình khoảng tầm 5 cho đến 7 cm đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 74 mũi móc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã có cho mình được 74 mũi móc nè khi ta nối hai cái đầu dây lại nè thì nó sẽ tạo ra được một cái số đo và cái số đo này nó nhỏ hơn cái size vòng đầu khoảng tầm 5 cho đến 7 cm ha tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 ta đâm kim vào chân móc thứ 74 đó móc vào một mũi kép đơn và từ đây các bạn sẽ làm lần lượt tương tự giống như các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến những cái chân móc cuối cùng nè có cái sợi len thừa á các bạn móc các cái mũi móc cuối cùng thì cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi mình đã móc đến cuối hàng thì ta gặp đôi cái phần thân này lại ta cũng được cái số đo như ban đầu mình đã xác định rồi nè nhỏ hơn số đo vòng đầu tầm khoảng 5 cho đến 7 cm thì tiếp theo móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn và mình tạo cái họa tiết hạt bắp ở đây khoảng cách giữa hai hạt bắp nó có thể cách nhau tầm khoảng 5, 7 hoặc là 9 mũi móc ha tùy vào sở thích của các bạn muốn cho hạt bắp của mình nó dày khít hoặc là thưa thì đối với mẫu này của mình đang hướng dẫn mình sẽ làm cho cái khoảng cách giữa hai hạt bắp nó cách nhau là 7 mũi móc các bạn sẽ lấy cho mình cái xích đầu tiên mà mình gây nên của phần thân nón chia cho cái khoảng cách giữa hai hạt bắp cộng thêm một tức ở đây mình là 74 mũi móc chia cho 7 cộng 1 tức là 74 chia cho 8 ha khi chia như vậy thì mình sẽ ra được 9 hạt bắp và còn dư hai mũi móc khi móc để cho chính hạt móc của mình nó được phân bổ đều ở cái hàng móc đó thì các bạn tiếp tục làm cho mình theo công thức như sau ta sẽ lấy khoảng cách giữa hai hạt bắp tức ở đây mình có 7 mũi nè các bạn sẽ tiếp tục cộng cho cái số dư hai mũi mình vừa chia ra tức mình sẽ có 9 ha khi chia như vậy thì 9 chia cho hai ta sẽ được 4 và dư một thì cái một mũi dư đó các bạn có thể để cho mình ở đầu hàng móc hoặc là cuối hàng móc cũng được ha ở đây mình sẽ để cái mũi dư đó ở đầu hàng móc nên các bạn sẽ móc cho mình 5 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn nè tiếp tục chân thứ hai móc mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi móc đơn thứ tư vào chân thứ tư và mũi móc đơn thứ năm vào chân thứ năm khi có cho mình được 5 mũi móc thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp tạo cho mình một hạt bắp ở đây để tạo hạt bắp thì các bạn tiến hành lấy len cho mình lên trên kim sau đó đâm kim vào cái chân mà mình à, vừa có được là cái chân thứ sáu nè kéo len qua chân móc sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim ta lưu ý cho mình nè khi các bạn móc cho mình cái sợi len qua chân móc nè đâm kim vào chân móc sau đó kéo len các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len cho nó dài ra ha để cho cái mũi móc của mình nó được to hơn sau đó kéo len qua hai chân trên kim nè tiếp tục làm như vậy lần thứ hai lấy len đâm kim kéo len kéo dài sợi len sau đó kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai tiếp tục lấy len đâm kim kéo lên kéo dài sợi len kéo qua hai chân lần thứ ba làm như vậy cho mình cho đến khi mình được 6 lần liên tiếp ha lần thứ tư nè tiếp tục lần thứ năm lấy len đâm kim kéo lên kéo dài sợi len ha kéo qua hai chân và lần thứ sáu để cho hạt bắp mình nó có độ dày các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 6 đến 7 lần như vậy ha trên kim của mình lúc này đang có 7 đường móc các bạn sẽ kéo len cho mình qua hết 7 chân trên kim sau đó mình sẽ khóa lại bằng một mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được một hạt bắp như thế này tiếp tục đâm kim qua chân kế tiếp móc một mũi móc đơn ta sẽ có được một hạt bắp tròn như thế này hạt bắp của mình khi các bạn để mặt này nó cũng có cái độ phòng nè và khi các bạn dùng tay đẩy cho nó xuống phía dưới thì nó cũng phòng ở phía dưới ha ta có thể sử dụng hai mặt cũng được tiếp đến hạt bắp này với hạt bắp kia nó sẽ cách nhau là 7 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình 6 chân tiếp theo mỗi chân là một mũi móc đơn ha tính luôn chân mình vừa móc là mũi thứ bảy nè ta sẽ có mũi đơn thứ hai mũi đơn thứ ba vào chân thứ ba mũi đơn thứ tư vào chân móc thứ tư nè mũi đơn thứ năm vào chân thứ năm mũi đơn thứ sáu vào chân thứ sáu và mũi đơn thứ bảy vào chân thứ bảy như vậy là ta đã có được 7 mũi móc đơn liên tiếp ha tiếp tục sẽ làm một hạt bắp giống như cái hạt bắp này nè thì các bạn tiếp tục lấy len cho mình và đâm kim 7 lần liên tiếp ha mỗi lần kéo len thì kéo dài cái sợi len sau đó kéo qua hai chân trên kim ta có lần thứ nhất nè tiếp tục lần thứ hai lần thứ ba kéo qua hai chân lần thứ tư mỗi lần kéo len thì nhớ kéo dài cái sợi len lên ha lần thứ năm và lần thứ sáu khi đã đâm kim được 6 lần như thế này thì trên kim có 7 đường móc kéo len qua hết 7 đường móc trên kim sau đó móc lên một xích ta có hạt bắp thứ hai làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha móc 7 mũi móc đơn liên tiếp nè vào 7 chân móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy chân kế tiếp sẽ móc một hạt bắp tương tự như cái hạt bắp này và làm tương tự cho mình cho đến hết ha sau khi các bạn đã móc cho mình hoàn tất được thì lúc này mình đã có tổng cộng là 9 hạt bắp trên cái hàng móc mũi đơn này ở đầu hàng mình móc 5 mũi móc đơn thì cuối hàng mình sẽ còn lại 4 mũi móc đơn vào 4 chân cuối cùng ha kết thúc thì móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự như cái hàng đầu tiên tức mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc và các bạn sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè thì ta sẽ có bốn chân đầu tiên là bốn cái mũi móc đơn á ta sẽ móc vào bốn chân của cái mũi móc đơn đó mỗi chân làm một mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên vào chân móc đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư khi đã có được bốn mũi kép đơn rồi cái chân móc kế tiếp là cái chân của mũi hạt bắp thì để ý cho mình ở hạt bắp nè khi các bạn kéo len qua hết 7 chân trên kim và móc lên một xích thì ở phía trước nó là cái chân mũi xích á nó là cái chân chụm lại 7 mũi thôi chứ không phải là chân móc ha cái chân móc là cái chân ở phía sau nó đây nè đây là cái chân chụm ta không tính cái mũi này nha mà tính cái mũi ở phía sau nó thì lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của cái mũi phía sau cái đường chụm này nè đây là cái đường chậm ha thì không móc vào đây mà móc vào cái chân móc kế bên á móc vào đó một mũi kép đơn đây là cái chân móc của mũi hạt bắp ha làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn móc tiếp đến cái chân của cái mũi hạt bắp thì các bạn cũng làm tương tự ha ta sẽ không móc vào cái chân của cái mũi chậm đó mà móc vào cái chân móc sát bên á móc vào đó một mũi kép đơn nè móc tiếp tục cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng sau khi đã hoàn tất cho mình một hàng mũi kép đơn thì tiếp tục móc lên cho mình một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này mình sẽ sử dụng mũi đơn và tạo hạt bắp tương tự như hàng thứ hai ha và các bạn để ý cho mình nè đây là hàng hạt bắp đầu tiên mà mình tạo nè thì để hạt bắp nó xen kẽ với nhau thì hàng tiếp theo các bạn sẽ móc hạt bắp nó nằm chính giữa của hai hạt bắp của hàng đầu tiên khoảng cách giữa hai hạt bắp của hàng đầu tiên á nó cách nhau là 7 mũi móc nên cái hàng tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình cái hạt bắp nó nằm chính giữa tức là nằm ở chân thứ tư của giữa hai mũi đó ha đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi móc đơn trước sau đó đến cái chân móc thứ hai các bạn sẽ tạo cho mình một hạt bắp ở đây thì hạt bắp mình làm tương tự như các hạt bắp phía dưới ha từ hạt bắp này tiếp tục móc 7 mũi móc đơn để mình tạo hạt bắp kế tiếp ha ta có móc đơn đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư vào chân thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy khi được khoảng cách giữa hai hạt bắp rồi chân kế tiếp sẽ tạo một hạt bắp tương tự nè thì cái hạt bắp này nó sẽ nằm ở chính giữa của hai hạt bắp của cái hàng đầu tiên phía dưới ha tức là nằm ở cái chân thứ tư của bảy cái mũi này nè thì tạo cho mình một hạt bắp ở cái chân này lấy len và đâm kim 7 lần liên tiếp vào cùng một chân móc sau đó kéo lên qua hết 7 chân trên kim ha và móc lên một mũi móc xích để khóa mũi nè ta được hạt bắp thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha hai hạt bắp nó sẽ cách nhau là 7 mũi móc đơn thì móc cho mình 7 mũi móc đơn sau đó tạo hạt bắp và làm tương tự sau khi mình đã móc được đến cuối hàng móc rồi ở cuối hàng móc này mình cũng còn lại bốn chân móc cuối cùng ha thì bốn chân móc này các bạn có thể sắp xếp cho mình cái mũi hạt bắp cuối cùng nằm ở chân sát cái mũi cuối ha kéo len qua hết 7 chân trên kim sau đó lên một xích còn một chân móc cuối cùng thì móc vào đó một mũi móc đơn như vậy là ta hoàn tất được cái hàng hạt bắp này có các cái hàng bắp xen kẽ với lại cái hạt bắp ở phía dưới ha tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng vừa rồi mình móc mũi móc đơn nên hàng kế tiếp sẽ xen kẽ là mũi kép đơn các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và lưu ý ha cái mũi hạt bắp nè đây là cái mũi chậm còn đây là cái móc của nó nè móc vào đây cho mình một mũi kép đơn sau đó làm tương tự ha khi móc đến cuối hàng thì mình cũng có được một hàng kép đơn bằng với số mũi móc của hàng kép đơn bên trên tiếp tục móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc hàng này là hàng mũi móc đơn tạo hạt bắp nè thì để cho các cái hạt bắp của mình nó xen kẽ hàng này các bạn sẽ làm tương tự như hàng mũi hạt bắp đầu tiên mà mình làm á tức là cái số mũi móc nó sẽ tương đương như nhau hàng hạt bắp đầu tiên mình móc 5 mũi móc đơn lúc này các bạn cũng móc cho mình 5 mũi móc đơn liên tiếp vào năm chân móc một móc đơn thứ hai vào chân thứ hai nè móc đơn thứ ba vào chân thứ ba móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm hoàn tất được 5 mũi móc đơn thì tiếp tục cái chân kế tiếp nó sẽ là một hạt bắp tương tự như hàng hạt bắp đầu tiên ha và lúc này cái hạt bắp này nó sẽ thẳng hàng với cái hạt bắp của cái hàng hạt bắp đầu tiên á lấy lên và đâm kim 6 lần liên tiếp vào cùng một chân móc kéo len qua hết 7 chân trên kim và móc lên một xích các chân móc kế tiếp sẽ sẽ tạo khoảng cách giữa hạt bắp này với hạt bắp kia bằng 7 mũi móc đơn sau đó tiếp theo sẽ tạo một hạt bắp các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau đó xen kẽ sẽ là một hàng kép đơn và một hàng mũi hạt bắp thì các cái hàng mũi hạt bắp nó cũng xen kẽ với nhau ha móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì đây là cái phần thân nó mà mình vừa hoàn tất các bạn sắp xếp cho mình cái hàng cuối cùng nó sẽ là hàng kép đơn và để canh được cái phần thân nón của mình cho nó chính xác á thì khi các bạn móc cho mình xong cái phần thân này nè mình gặp đôi cái phần thân nón lại nó sẽ tạo ra được một khối gần như là hình vuông như thế này các bạn có thể dùng thước dây để mình đo ha khi mà mình gấp đôi cái phần thân nón lại nè dùng thước dây và đo thì cái cạnh ở phía dưới đây nó có cái kích thước như thế này nó sẽ bằng với cái cạnh ở bên hông tạo ra một cái hình vuông có bốn cạnh bằng nhau ha hoặc là sắp xỉ bằng nhau cũng được đây thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái form của phần thân nón thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần nón trước để giúp cho cái phần thân nón của mình không phải cắt và giấu lên nhiều á thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình trực tiếp ở đây luôn hàng kết thúc của mình nè móc lên cho mình một mũi móc xích hàng kết thúc cuối cùng là hàng mũi kép đơn đây là mặt phải của hàng mũi kép đơn này ha còn cái họa tiết hạt bắp của mình nó lồi lên ở cái hàng mặt trái của cái họa tiết mũi kép đơn á để cho cái thân của mũi kép đơn của mình nó được đẹp hơn thì ta sẽ đưa cái mặt phải ra bên ngoài các bạn sẽ dùng tay và ấn nhẹ cho mình các cái hạt bắp cho nó lồi ra cái hàng mặt phải của mũi kép đơn nè đây dùng tay ấn nhẹ từ dưới lên trên ha cho cái hạt bắp của mình nó lồi lại ra phía ngoài tức là nó sẽ nằm cùng mặt với mặt phải của hàng mũi kép đơn ha ấn nhẹ cho mình cho tất cả các cái hạt bắp như thế này việc này thì nó sẽ giúp cho cái phần thân nón của mình nó đẹp hơn nó không có lộ cái mặt trái của hàng mũi kép đơn ra phía ngoài ha nó sẽ đẹp hơn cho phần thân nón thì như vậy là khi mình đã đẩy được tất cả các cái hạt bắp ra phía ngoài rồi nè ta sẽ hoàn tất được phần thân nón bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ha thì mình sẽ tiến hành viền lại ở cái cạnh bên này trước nè sau đó mình sẽ viền cạnh này sau cái hàng mà mình vừa kết thúc nó sẽ nằm ở phía sau gáy ha ta sẽ nẹp ở phía sau gáy nhưng trước tiên các bạn sẽ viền cho mình ở cái phần này trước phần này là cái phần mà mình gút dây ha thì lúc này nó sẽ có các cái thân chân móc các cái chân móc của mũi móc đơn thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn đó móc vào đó một mũi móc đơn trước sau đó tiếp theo nó không phải là chân móc mà nó là cái thân chân móc các bạn sẽ móc cho mình lên một mũi móc xích thì cái mũi móc xích này nó sẽ tương đương với khoảng cách của cái thân chân móc này ha đây sau đó tiếp theo sẽ đâm kim vào chân của cái mũi móc đơn kế bên nè móc vào một mũi móc đơn tiếp tục đâm kim vào chân ta móc mũi móc đơn đó móc vào một mũi móc đơn thì như vậy là ta sẽ viền lại được cái phần này ha các bạn tiếp tục nè móc lên một xích để tương đương với cái thân của mũi kép đơn tiếp đến sẽ là hai chân móc một chân của mũi móc đơn và một chân ta móc mũi móc đơn thì mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn ha chân của mũi móc đơn nè tiếp tục là chân ta móc mũi móc đơn sau đó lên một xích để tương đương với cái thân của mũi kép đơn móc tiếp hai chân móc mỗi chân là một mũi móc đơn và các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến cuối hàng này khi đã hoàn tất được đến cuối hàng ta còn thân chân móc móc lên một xích tương đương với thân chân móc đó và tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi xích đầu tiên mà ta gây nên á móc vào một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ tạo ra được một cái góc như thế này ha mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân móc của cái mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn để ta viền lại cái hàng mũi xích này thì cái cạnh này chính là cái cạnh mà mình ôm sát với cái phần mặt hả móc tương tự cho mình cho đến cái góc này chân cuối cùng này cũng móc cho mình một mũi đơn một mũi xích và một mũi đơn để mình tạo góc sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái cạnh bên này là cái cạnh mà mình luồn dây nè các bạn cũng móc cho mình một xích hai mũi móc đơn xen kẽ với nhau ha móc cho đến cuối hàng sau khi đã viền được đến cái cạnh cuối cùng thì đối với cái hàng của cái mũi kép đơn mà mình kết thúc của cái phần thân nón á ta tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc kép đơn cuối cùng đó móc một mũi móc đơn ha sau đó mình sẽ tiến hành gặp đôi cái phần thân nón lại ta sẽ đẹp lại cái hàng mũi kép đơn này chập đôi lại ha móc lên một mũi móc xích đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc cuối cùng đó và chân của mũi móc đơn đối diện với nó là cái chân của mũi móc đơn mà ta viền đầu tiên của cái thân nón á móc vào đây một mũi móc đơn sau đó tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song liên tiếp với nhau đây chân móc của mặt này và chân móc của mặt bên cạnh ha móc vào một mũi móc đơn nè làm tương tự cho mình cho đến hết cứ đâm kim vào hai chân móc song song liên tiếp với nhau và móc vào đó một mũi móc đơn sau khi đã đẹp được hoàn tất phần thân nón sợi len cuối cùng giấu len vào trong mũi móc ha ta sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này thì khi đội vào cái phần thân nón của mình nó sẽ như thế này ha các bạn tiếp tục móc cho mình một sợi dây móc xích để mình luồn vào cái phần thân dưới ôm sát với phần cổ nè và sợi dây xích của mình nó sẽ nằm trong tầm khoảng một trăm rưỡi cho đến 200 mũi móc xích ha sau đó mình sẽ luồn cái sợi dây xích này vào cái hàng móc mà ta có xen kẽ hàng kép đơn với mũi móc đơn nè thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào cái đầu bên này sau đó mình sẽ luồn cái sợi len qua giữa cái thân chân móc á ở đây mình sẽ luồn cái sợi len vào các cái thân chân móc của mũi kép đơn ha cách luồn thì cũng đơn giản nè mình sẽ luồn vào giữa hai thân chân móc của các cái hàng kép đơn đây thì hàng kép đơn nè hàng kép đơn ha kéo sợi len qua sau đó tiếp tục nè mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào thân của cái mũi kép đơn phía trên kéo sợi lên xuống sau đó tiếp tục nè đâm từ trên xuống dưới và hàng mũi kép đơn ha đây các bạn cứ luôn xen kẽ như vậy lên xuống lên xuống cho cái phần à, xích của mình nó ôm sát với cái hàng móc và ta sẽ luôn tương tự cho cái đoạn dây này cho đến hết khi mình đã hoàn tất được luồn dây vào trong thân nón này khi mà mình đội vào á thì cái phần này nó sẽ nằm ở phía dưới cổ ha những bạn nào mà muốn cho cái phần này nó ôm sát với cổ thì guốc cho mình cái sợi dây lại giúp cho cái phần này nó nhỏ lại ôm sát với phần cổ và cái hàng này nó sẽ là cái hàng mà mình ôm với cái phần mặt ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần tay trang trí ở đây mình đã có móc sẵn một cái mặt tay với hai lòng ha một lòng trong màu vàng và lòng ngoài là màu đỏ nè thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc lòng trong và lòng ngoài nó sẽ móc tương tự như nhau các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút khi có được một nút rồi móc lên 6 mũi móc xích hoặc là các bạn cũng có thể thay thế cái xích này ha tùy vào cái size các bạn móc khi mình đã gây nên 6 mũi rồi nè tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và đâm kim vào chân thứ sáu móc một mũi kép đơn ta sẽ làm tương tự cho năm chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Khi đã móc được 6 mũi kép đơn vào 6 chân móc rồi thì ở cái chân móc cuối cùng các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 5 mũi kép đơn. Tức ở chân cuối cùng này ta sẽ có 6 mũi kép đơn ha. Mũi kép đơn thứ hai nè kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được 6 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng này rồi di chuyển kim đến các cái chân móc đối diện nó thì lúc này mình còn lại 5 chân móc móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha tương đương với cái mặt bên này thì đây là chân đầu tiên nè khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha móc đến cuối hàng thì ta hoàn tất được cái lòng tay như thế này để cho cái phần tay của mình nó to ra hơn tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại phía dưới mình có 5 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân này thì các bạn sẽ móc cho mình 5 chân liên tiếp mỗi chân một mũi kép đơn mũi kép đơn vào chân đầu tiên nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba vào chân thứ ba kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư và kép đơn thứ năm vào chân móc thứ năm có được 5 mũi kép đơn vào 5 chân liên tiếp rồi chân móc thứ sáu sẽ là chân móc đầu tiên của 6 mũi kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc á thì lúc này 6 cái chân này các bạn sẽ liên tiếp móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè tiếp tục hai mũi kép đơn vào chân móc thứ hai hai kép đơn vào chân thứ ba hai kép đơn vào chân thứ tư hai kép đơn vào chân thứ năm và tiếp tục hai mũi kép đơn vào chân móc thứ sáu là chân móc cuối cùng của cái cụm 6 mũi ha khi đã có được 6 lần liên tiếp mỗi chân hai mũi kép đơn thì còn lại 5 chân móc cuối cùng mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là ta sẽ được cái size của tay như thế này lòng tay màu vàng bên trong thì cũng làm tương tự như cái màu đỏ khi kết thúc móc lên một xích sau đó cắt len còn đối với cái lòng tay màu đỏ này khi mình kết thúc các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại và mình sẽ ép cái lòng tay màu vàng vào bên trong lòng màu đỏ lúc này mình sẽ nẹp lại chân móc đầu tiên của cái phần màu vàng với chân móc đầu tiên của cái hàng màu đỏ tức là hai chân móc song song tương ứng với nhau ha móc vào đây một mũi móc đơn khi móc mà có cái sợi len thừa nhớ giấu len vào trong mũi móc nha và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ta cứ nẹp hai chân song song liên tiếp với nhau móc vào một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến hết ha khi đã nẹp được hai cái lòng tay vào bên trong thì ta sẽ có một cái đường gấp như thế này các bạn sẽ gấp cho mình cái lòng tay màu vàng vào bên trong móc lên một mũi móc xích gấp cái lòng tay màu vàng vào bên trong nè sau đó mình sẽ nẹp các cái chân móc của cái hàng màu đỏ bên ngoài thôi nha móc vào chân đầu tiên của hàng màu đỏ và chân đối diện với nó một mũi móc đơn vào đây hả sau đó tiếp tục mình sẽ có chân móc và thân chân móc nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mỗi chân là hai mũi móc đơn tiếp tục hai chân móc kế tiếp đây đâm kim vào hai chân tương ứng ha móc vào đây hai mũi móc đơn còn lại một chân cuối cùng là cái chân của cái mũi xích đầu tiên á các bạn sẽ đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần tay ở bên trong như thế này khi cắt thì cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó kéo cái sợi len ra ngoài dùng kim khâu xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu ta sẽ khâu cái phần tay này vào trong thân nón nè thì phần thân nón các bạn sẽ gặp cho mình cái phần này lại để khâu được cân đối thì mình sẽ tạo ra một cái tam giác kim tự tháp như thế này sau đó mình sẽ đưa hai cái tay vào à, bên trong ta có thể canh từ cái đỉnh nhọn này sau đó mình may hai tay cho nó đều như vậy là sau khi đã may cho mình hai cái tay vào trong cái phần thân nón rồi ta sẽ hoàn tất được một cái form nón với họa tiết hạt bắp trên thân nón như thế này mẫu này thì các bạn cũng có thể đổi màu hoặc là tăng giảm size phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công